Vâng, xin kính chào tất cả tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với kênh của mình và như thường lệ thì à, kết quả sổ số 15 đã số ra thì mình tiếp tục mình lên kênh nhưng à, do mình có một số công việc cho nên là buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023 thì em tiếp tục lên kênh để chia sẻ những đường cầu và chốt cho những con số cho tất cả mọi người tham khảo và tất cả mọi con số mình chia sẻ cho tất cả anh chị em tham khảo hàng ngày đều là hoàn toàn miễn phí thì rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người dành cho kênh và anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì nhanh tay đăng ký kênh và anh chị em nào chưa ấn like thì ấn like để ủng hộ mình mình có động lực mình là tiếp tục lên kênh chia sẻ những đơn cầu những con số cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo nhé và à, kết quả đã sổ ra thì mình cũng nghiên cứu cũng khá là kỹ rồi thì mình sẽ đến phần à, điểm qua kết quả của ngày hôm nay sau đó mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người tham khảo đúng không ạ thì à, sổ số ngày chủ nhật thì à, gồm có bốn đài đó là à, xin lỗi các bạn có ba đài đó là tiền giang tiền giang và đà lạt đúng không ạ đầu tiên ở tiền giang có đầu là số đã con kép tám tám và đuôi là con số năm năm mươi chín chín tổng bốn và là càng chín tới tiền giang thì có đầu là số đã con kép ba mươi ba đuôi là con số hai tám tám ngày hôm nay kép khá là nhiều các bạn tổng sáu và là càng hai đối với Đà Lạt thì có đầu là con số bốn mươi tám đuôi là con số 62 tổng 8 và là càng 3 rồi điểm qua các đầu lô của các đài như sau đối với đầu tiên đối với à, Tiền Giang thì à, có đầu số 2 là bị câm và các giải rác các đầu con số cũng khá là đều các bạn ạ. Và tiếp theo thì à, Tiền Giang có đầu số 5 là bị câm và Đà Lạt có đầu số 1, số 2 xin lỗi các bạn số 01 đầu 0 và đầu 1 là bị câm và giải rác các đầu cũng khá là đều rồi đúng không ạ? ngày hôm qua do mình không lên kênh cho nên mình không có phần đối chứng cho tất cả mọi người có chứng chỉ được mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người đúng không ạ thì à, tất cả mọi số mình chốt mình chia sẻ cho tất cả mọi người thì hoàn toàn là miễn phí rồi cũng rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người dành cho kênh cũng như nhận được like của tất cả mọi người để cổ vũ tinh thần cho mình có động lực tốt hơn mình sẽ chốt cho những đường cầu những con số cho tất cả mọi cô chú chị cùng tất cả anh chị em chúng ta tham khảo hàng ngày và tất cả mọi con số mình chia sẻ thì mình cũng nắm à, bắt đó là kỹ càng và mình cũng à, dự đoán à, cho tất cả anh chị em để chúng ta tham khảo rồi thì à, rất mong nhận được sự đóng góp của tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người ở trên mọi miền tổ quốc à, yêu mến và dành cho mình đúng không thì à, thời gian thì mình sẽ chia sẻ cho ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị một cái đường cầu ở đài thành phố hồ chí minh à, cho tất cả mọi người tham khảo thì à, hôm nay là thứ hai cho nên gồm có ba đài đó thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau thì mình xin phép mình chia sẻ cho tất cả mọi người một cái đường cầu ở đài thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé để chúng ta à, tham khảo và chúng ta xem cái đường cầu ngày hôm nay à, đạt sổ thành phố Hồ Chí Minh sổ ra thì nó có đi theo cái đường cầu này hay không để cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo và tất cả mọi số mình chia sẻ thì đều là hoàn toàn miễn phí à, rất mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của tất cả mọi người à, yêu mến dành cho kênh mình sẽ bắt đầu mình chia sẻ cho tất cả mọi người về đường cầu này nhé cầu này nó ăn cũng khá dài rồi Bạn trời mình một xíu nữa đây mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cái đường cầu này từ ngày uh, ờ, 13 tháng 2 Đây, mình phóng to lên cho tất cả mọi người dấu dệt Hồ Chí Minh luôn xin mọi người ờ, chú ý giúp mình nhé vì cái đường cầu này thì nó gồm có ở giải đặc biệt à, chúng ta bắt từ giải đặc biệt đúng không ạ à, giải đặc biệt và giải tư các bạn nhé đấy giải tư thì các bạn lấy à, bộ số này cho mình à, đây là, xin lỗi các bạn nha đây là, ờ. mình bắt từ ngày 13 ờ, tháng 2 cơ 13 tháng 2 bạn chờ mình một lát nhé cái đường cầu này thì à, mình thấy nó chạy cũng khá là dài rồi các bạn à, à, mình suy nghĩ lại rồi chia sẻ thì à, liệu ngày hôm nay mình sợ nó gãy đấy vì cái nhịp cầu nó chạy khá là dài rồi rồi mình uh, xin phép không chia sẻ cầu nữa và mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người tham khảo luôn đúng không ạ thì uh, quan trọng là chúng ta sẽ chiến thắng được trong buổi chiều ngày hôm nay đúng không ạ thì uh, đầu tiên mình chốt cho các mọi người anh chị thành phố hồ chí minh đó là con lô 54 và con 45 Đồng Tháp sẽ có con 09 90 và Cà Mau mình sẽ có con 59 59 và 95 và đuôi số 32 gồm có con 434 212 676 989 và con 3